cho bà con nghèo ở đây những phần quà Tết chia vui, chia những nỗi khổ niềm đau với lại bà con với cái phần quà mọn hôm nay. Sau khi làm xong um, việc làm đó rồi, chúng con còn phải tinh tài để nhân lên cái dường tam bảo. Hiện tiền thầy chứng minh cho lòng thành của tất cả tự chúng con. Cảm ơn Phật. Thầy có lời xin cảm ơn quý Phật tử đang về đây góp một tươi biết để cho bà con nghèo ở cái khu vực này thật thì đây là cũng là báo lớn được cô bác được chú phật tử ngồi đi giúp đỡ thầy sinh quan hỷ ngại cây lòng để yếu thì chỉ nó là sự quan tâm chính quyền thôi xin cảm ơn Thầy thật cảm ơn quý phật tử đây thầy cũng xin ờ, cho một bài pháp ngắn để thấy rằng con đường của đạo Phật chúng ta đi vào đạo Phật là phải đi vào cái sự tự lực cứu lấy mình sự tự lực cứu lấy mình Đức Phật đã dạy chúng ta cái nền đạo đức nhân bản mà ai cũng biết khi mà trở thành một Phật tử thì chúng ta còn toàn tâm đi một giới mà ngũ giới đó là năm cái giới luật cái sự thật đó là năm cái đức nhân bản năm cái đức gốc của con người nếu một con người mà còn phạm những cái giới này thì chưa hẳn là đúng một con người cho nên cái giới sắc sanh là cái giới đầu tiên thì khi người phật tử đến với phật thì phải thọ tam vi ngũ giới mà thọ ngũ giới á, thì chúng ta phải học cái đức giới nếu mà học đức giới thì chúng ta học cái giới cấm thân thì coi như là chúng ta bị thiết chế gò bỏ mặt ví dụ như cấm không giết hại chúng sanh không sát sanh mà chúng ta không học cái đức cứu sinh cái lòng thương yêu thì coi như là chúng ta ăn chay mà chúng ta ức chế mà chúng ta cố gắng ăn chay nhưng mà sự ức chế chúng ta không học nhưng sự học đức phật có một đích dài chúng ta từ cái lòng thương yêu mà xuất phát mà chúng ta ăn chay chứ không phải ăn chay để làm phật hoặc ăn chay để cầu phước cho nên cái ăn chay là do cái lòng thương thương mình thương chúng sanh vì chúng ta là con người có sự sống thì chúng sanh cũng có sự sống mà sự sống là rất bình đẳng dù là một con kiến rất nhỏ nó cũng có sự sống thì sự sống nó cũng giống như sự sống của mình ừ, cho nên vì vậy một người mà theo đạo phật hãy thấy cái sự sống bình đẳng đó để chúng ta um, khi đi chúng ta cũng phải cẩn thận không nên đạp chết những con kiến cho nên vô tình chúng ta thiếu cẩn thận nhiều khi chúng ta đạp chết là kiến chân chúng ta rất là tội nghiệp bởi vì chúng đều có sự sống. cho nên cái giới đầu tiên mà quý phật tử đã thọ trong năm giới đó là cái đức hiếu sinh cái lòng thương yêu nếu chúng ta thấy cái lòng thương yêu thì nó rất nhiều cấp độ cấp độ thương yêu thầy đem một cái ví dụ để thấy được cái lòng thương yêu có cấp độ bây giờ trong cái nhà này đang bị cháy có một cháu bé kẹt ở trong nhà này thì mọi người ừ, thấy nhà cháy thì người ta chạy đến người ta kêu cứu chứ người ta không dám xông nhà để cứu cháu bé nhưng có một người khác họ đến họ thấy như vậy thì họ lại đặt đặt cửa xông vào họ ôm đứa bé ra khỏi mình họ bị phỏng nhưng cái tình thương của họ cao hơn là vì cái hiếu sinh đó hiếu sinh dũng cảm chúng ta ngay từ cái chỗ mà cái lòng thương yêu từ cái lòng thương yêu mà chạy đến kêu cứu kêu la mọi người để cứu mà không dám sai vào thì cũng là thương yêu nhưng à, còn một người xông vào để cứu cháu bé đó là cứu sinh hiện tại còn kia chúng ta chỉ là cũng như bây giờ nói về lòng thương yêu mà chúng ta vô tình chúng ta lái xe mà chúng ta không cẩn thận thì tai nạn giao thông sẽ xảy đến làm chúng ta khổ khổ tức là thiếu sự thương yêu cho nên thiếu cẩn thận thiếu cẩn thận cho nên chúng ta đi chúng ta có thể đạp những chai hoặc à, dắt đá dắt cây làm chúng ta đau nhưng muốn hiểu biết về cái lòng thương yêu nó cụ thể rõ ràng thì phải học không thể nào mà chúng ta thiếu học mà chúng ta hiểu được thì bắt không không và phải được tập thành một thói quen cũng như đức hiếu sinh ai nói hiếu sinh cẩn thận thì ai nói cũng được nhưng mà khi bước đi thì mình có cẩn thận không thiếu cẩn thận thì mình không nhìn dưới chân mình thì mình sẽ đạp những lời giặt nhọn đạo đức những lời giặt nó xưa mà thôi hôm nay thầy xin nhắc là đạo phật không dạy chúng ta tồn tha lực vì chính đức phật dạy chính đức phật dạy các con tự thấp bước lên mà đi an tâm cứu khổ thế bây giờ chúng ta đến chùa để mà chúng ta cầu Phật gia hộ cầu Bồ Tát quán âm cứu khổ cứu nạn điều đó là chúng ta bị đi sai lời Đức Phật dạy lời Phật dạy cho nên chúng ta phải tự cứu lấy mình ví dụ một người nào đó chửi mắng mình làm cho mình tức giận nếu mà mình không không dằn được không nhận được thì mình sẽ chửi mắng lại họ hoặc đánh lại thì như vậy cả hai bên đều ở trong ác đau khổ cho nhau nếu mình nhẫn mình chịu đựng thì mình lại ấm ức mình lại thấy buồn khổ trái lại đạo phật có một phương pháp dạy chúng ta để chúng ta hết giận thì chúng ta không còn đau khổ nữa tại sao phật pháp dạy chúng ta để sống đời sống rất bình thường để chúng ta không còn đau khổ mà chúng ta không tập luyện để tự cứu mình chúng ta lại phật cầu phật gia hộ cho chúng ta đừng sân đừng giận đừng phiền não chắc khó quá không bao giờ có mà chính chúng ta phải tự cứu mình đức phật dạy quán ly sân tôi đi tôi hít vô quán ly sân tôi đi tôi thở ra đó là phương pháp định niệm hơi thở mà ai cũng biết về hơi thở nhưng sau này thì các tổ mới kiến giải ra tạo ra thành luật diệu pháp môn sáu pháp về hơi thở rồi tạo ra về hơi thở để tu tập giết tâm ức chế tâm mình trong hơi đó là đạo Phật có 19 đề mục của định nghiệp hơi thở mỗi một đề mục là giúp chúng ta được giải thoát được tâm chúng ta ví dụ tâm chúng ta đang sân chúng ta chỉ cần nhớ quán ly sân tôi biết tôi vô quán ly sân tôi biết tôi thở ra rồi mình hít vô thở ra năm hơi thở rồi tác ý một lần nhưng mà khi hít vô thở ra năm hơi thở rồi nhìn lại coi cái tâm sân mình còn không không tâm sân mất đi nó ly rồi các con cứ, cứ quý phật tử cứ làm thử thì sẽ thấy là cái pháp của phật rất là hiệu quả cho nên đức phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà theo khi chúng ta không tu theo pháp phật thôi mà đã tu theo pháp phật thì chúng ta thấy kết quả sự giải thoát ngay liền chứ không phải tu 5 năm 10 năm 20 năm mới thấy kết quả cho nên pháp đức phật dạy <clears throat> có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh và lậu hoặc đã sanh thì bị diệt lậu hoặc là cái gì lậu hoặc là sự phiền não đau khổ giận hờn lo lắng suy tư buồn phiền trong lòng mình gọi là lậu hoặc thân đau nhức chỗ này chỗ khác đó là lậu hoặc mà đức phật bảo có như ý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh hay không sanh và đã sanh thì bị diệt ví dụ như bây giờ thân thầy chưa đau bệnh thầy hằng tu tập một đề một trăm định niệm hơi thở an tịnh căng thẳng tôi rút tôi vô an tịnh căng thẳng tôi rút tôi thở ra rồi hít vô thở ra năm hơi thở người ta thấy như vậy ngày ngày chúng ta tu tập trong năm mười phút rồi xả nghỉ rồi rảnh ra chúng ta tu tập nhưng thân chúng ta ít bình đẳng ít bình đẳng tại sao tại vì chúng ta bảo nó an tịnh thân hành đó thuộc về ý thức lực cái ý thức của chúng ta nó có cái lực vô cùng cho nên đức phật nó dạy chúng ta pháp như lý tác ý như cái lý không đau mà tác ý như cái lý không bệnh mà tác ý thì thân chúng ta không bệnh đau gọi là làm chủ bệnh như đức phật ra đời đức phật đã tu đã làm chủ được sanh già được làm chết đã tu pháp để làm cho chúng ta làm chủ được những cái sự đau khổ của chúng ta sanh là đời sống khi nhiều sự đau này đời sống cho nên cái đời sống chúng ta gọi là sanh vậy mà làm chủ được cái tâm của mình lúc nào cũng thanh thản an lạc vô tự cho nên nó Phật dạy bất động thanh thản an lạc vô tự rồi tiếp vô ở ra năm rồi thì sau đó chúng ta thấy tất cả mọi việc phải ra tâm chúng ta bất động tại vì nó có một cái lực của pháp như lý pháp lý không có thì hai đó có đối tượng ác pháp thì làm cho tăng quý vị cao đẳng già khổ sở đức phật cái khổ chưa sanh sẽ không sanh còn bây giờ mình không tu tập thì mình đâu có cái lực đó cho nên mỗi chuyện gì đến thì cho nó có cái là còn thầy biết điều khiển được hơi thở của mình cho nên điều hòa hơi thở khi thầy đi ví dụ như thầy đi mà để thân thầy an ổn thân thành tôi biết tôi biết an tịnh thân thành tôi biết tôi thở rồi vừa đi vừa hít thở ra chứ không chú ý cái giấc cao không chú ý cảnh đẹp xung quanh cho nên vì vậy mà cứ lưu ý trong hơi thở không bao giờ có mà cho nên nói sao thầy già mà thầy đi khỏe tuổi con không ngờ là thầy đang đi ở trong hơi thở còn mấy con đang đi ở trên cái dốc núi cho nên con còn thầy đang đi trong hơi thở mà làm sao thầy mệt các con hiểu điều đó bởi vì cái tâm của thầy nó tập trung ở trong hơi thở các con thấy đức phật ngày xưa đức phật tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền khi đức phật mà nhập diệt mấy con nhớ đọc cái bài kinh nhất bàn có phải không đức phật nhập sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nhập ba lần cho đến nhập tứ thiền tỉnh chỉ hơi thở thì đức phật xuất khỏi cái trạng thái của tứ thiền mà vào niết bàn nhập niết bàn thì thân xác này kể niết bàn cho nên cái hơi thở mà nếu mà tu tập làm chủ được hơi thở là làm chủ được sự sống chết vì vậy mà thầy thấy 19 cái đề mục hơi thở nó giúp chúng ta ngăn được các ác pháp làm chúng ta giải thoát có bệnh đau tác ý an tịnh thân hành còn quý vị ngồi tu thiền mà quý vị không có phương pháp cho nên vọng tưởng cứ khởi ra sử dụng có phải không còn đây có phương pháp đàng hoàng an tịnh tâm hành tối tối vô an tịnh tâm hành tự bảo cái tâm phải an tịnh không có nghĩ bậy tầm bạ chứ gì nhưng cái lệnh của như lý tác ý nó rất hay mình tác ý nó sẽ làm theo à, cho nên vì vậy mà thầy ngồi thì tác ý rồi thầy đưa vào hơi thở thì cảm giác toàn thân của cái hơi thở thì không có một niệm nào thậm chí như tới giờ ăn nó cũng không đói mà giờ ngủ nó cũng không buồn ngủ cho nên trên tứ niệm xứ các con thấy đức phật dạy trên thân quán thân nhiếp phục tham ưu nó không còn ưu phiền nó tỉnh táo nó không, không còn hôn trầm thì yêu thì mới ở trên thân quán thân còn nó buồn ngủ gục tới gục lui làm sao mà còn thấy thanh đâu mà gọi là quán cho nên pháp tứ niệm xứ rất là tuyệt vời nhưng mà biết cách tu thì nó sẽ tỉnh táo và đồng thời suốt bảy ngày để tiến đạo Đức Phật nói về pháp tứ niệm xứ ở Đức Phật đã xác định cái bài pháp tứ niệm xứ rất rõ ràng mà bảy ngày bảy tháng bảy năm tiến đạo nghĩa người mới tu bắt đầu cái ngày thứ nhất cho đến bảy năm tập luyện cho đúng cách đúng giới luật sống đúng giới luật thì cái thời gian đó nó sẽ thanh tịnh được thì tiếp tục bảy tháng tiếp tục tu bảy tháng thì bảy ngày liên tục không đói khát không cần ăn uống gì hết chỉ có một tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó là trạng thái niết bàn trạng thái tâm vô lậu thì bắt đầu chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ thầy dạy cho quý phật tử cũng cảm nhận được cái chỗ mà tôi tứ niệm xứ mà trong định niệm hơi thở đã nhắc cho chúng ta biết các thứ tu cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra nghĩa là tôi hít vô tôi cảm nhận khắp cơ thể của tôi tức là quán thân bây giờ tôi thở ra tôi cũng cảm nhận vừa biết hơi thở mà vừa cảm nhận toàn thân tôi đang thở ra thì đó là tôi đã quán thân trên hơi thở thấy chưa vì vậy mà trên túi niệm xứ một cái người trên thân quán thân thì nó không bao giờ còn niệm tại vì đã nói trên thân quán thân tự nhiếp phục tham ưu nhiếp phục tất cả những tham sân si u phiền đau khổ của chúng ta toàn bộ thì nó còn niệm nào mà khởi ra được tự cái pháp đó nó khắc phục nó nhiếp phục nó làm cho tất cả những cái tâm ưu phiền chúng ta tâm tham lam chúng ta trong tâm của chúng ta không còn có nữa pháp của phật pháp tứ niệm xứ là pháp rất hay khi đức phật nhập diệt đức phật nhắc nhở như thế nào các con hãy lấy giáo giới luật và giáo pháp của ta mà làm thầy đừng có lấy một người nào làm thầy giáo pháp giới luật của phật là gì như cư sĩ thì mấy con có nằm giới như tu sĩ thì có 10 giới 250 giới 348 giới nhưng căn bản nhất căn bản nhất thì người tu sĩ lấy 10 giới làm căn bản không cần lấy 250 giới nhưng khi mà giữ 10 giới ta thanh tịnh thì 250 giới rất thanh tịnh nói nhiều nhưng gồm lại trong 10 giới của người tu sĩ còn cư sĩ nói giới này giới kia cho nhiều chỉ có năm giới mà à, ôm chặt giữ gìn chặt năm giới thì năm giới là năm thiện pháp trong gia đình mình nhân quả của mình sẽ có xảy ra bệnh tật tai nạn gì mà người giữ giới là người giữ thiện pháp thiện pháp thì phải chuyển a pháp cho nên trong gia đình mà giữ tròn năm giới là gia đình nó không bệnh đau không không tai nạn xảy ra bởi vì thiện pháp phải chuyển ác pháp chứ luật quy luật của nhân quả người sống thiện thì bao giờ cũng được an mà người sống ác bao giờ cũng khổ người ta chửi mình mình chửi lợi thì đó là mình phải khổ nhưng mà người ta chửi mình mình không chửi lợi mình mình vui vẻ tha thứ thương yêu thì thử hỏi lòng mình có giận hờn có đau khổ không thì hai đó là mình được cái quả cái quả gì cái quả được an vui chứ sao còn mình chửi lộn lại người ta mình tức giận mình chửi lợi thì cả hai người đều khổ hết thì như vậy ác pháp sẽ chồng ác pháp mà ác pháp mà gặp thiện pháp thì ác pháp sẽ chuyển thiện pháp cho nên mấy con sống nam giới là mấy con đã chuyển được gia đình hạnh phúc tại sao chúng ta không sống để mà chúng ta đem lại hạnh phúc cho cả gia đình của mình một người sống nó sẽ chuyển cả gia đình mà năm người ở trong gia đình đều sống thì hạnh phúc biết bao nhiêu giới luật của phật là đem lại cái nền tảng giải thoát cho kiếp người tại sao chúng ta không giữ gìn giới đi tu thiền định làm gì khi nào giới tu tập mà thanh tịnh thì giới sanh định chứ đâu phải cần ngồi thiền mà có định quý vị tu thiền định là quý vị đã sai giới luật thì không nghiêm chỉnh ăn một ngày ba bốn bữa mà ngồi thiền để mà đạt thiền định thì chắc thiền đó là thiền tưởng thiền điên không thể nào mà thiền của phật giáo như vậy được cho nên giới luật phải nghiêm chỉnh hẳn ngoài thì tự nó nó sanh định tự nó sanh định bây giờ thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh tự tâm thầy nó ly dục lam pháp ác pháp nó không còn thì ngồi đây tâm nó bất động nó thanh tịnh tức là nó sanh ra định Thế thầy cũng tu thiền định gì mấy con ngồi nhiều tập ngồi nhiều sự thật mấy con sẽ bệnh thiền bệnh gì bệnh thụng ngồi lâu quá phải thụng xuống về chứ sao nó đâu có thẳng được ngồi lâu quá đâu phải khom phải cúi cổ chứ sao còn không thì nghiêng cái bệnh này rất nhiều cái tâm không chứa ngại thì đó là giải thoát chứ sao chứ đâu phải chỗ ngồi nhiều mà giải thoát mà chỗ đi nhiều là giải thoát mà chỗ nằm nhiều là giải thoát đâu còn ai không? chỗ tâm giải thoát tâm vô lậu mà đạo phật dạy chúng ta chứng cái vô lậu chứ đâu phải chứng thần thông đâu phải chứng thiền định gì chứng cái tâm vô lậu mà tâm vô lậu là tâm giải thoát cái chân lý là ở đó khi thầy chết đi thầy cũng ở trong tâm vô lậu chứ thầy ở chỗ nào thầy thường thầy hàng ngày thầy sống trong tâm vô lậu thì thầy chết thầy cũng phải về tâm vô lậu thầy chứ thầy ở chỗ nào không lẽ mất cái vô lậu mà cái vô lậu thì các con các phật tử thấy này tâm thanh thản an lạc vô sự tâm mình thanh thản nó đâu có niệm gì đâu thân mình ngồi đau nhất không tê gì hết thì đó là an lạc nó rõ ràng quá có phải không như vậy rõ ràng là ai cũng có mà giờ kéo dài cái thời gian mà thanh thản an lạc vô sự này được bao lâu chắc là quý vị cào lắm là được 5 phút là cũng là có tu đấy chứ còn không tu thì một phút cũng chưa yên nó đâu ở trong cái đầu của mình đâu có chuyện dễ đâu phải không cho nên vì vậy mà phải có sự tu tập mà tu tập bằng cái phương pháp dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm dẫn tâm vào đạo dẫn cái tâm thanh thản an lạc vô sự vào cái chỗ trạng thái thanh thản và vô sự đó thì chúng ta sẽ đạt được đơn giản quá chúng ta có pháp đàng hoàng tâm bất động thanh thản là vô sự thì bây giờ ngồi đó nhờ chúng ta tác ý nó dẫn vô thì bây giờ cái tâm chúng ta sẽ thanh thản là vô sự rồi bắt đầu bây giờ chúng ta lại thỉnh thoảng chúng ta lại tác ý một lần nữa cứ tác ý nhắc nó hoài thì nó kéo dài cái sự thanh thản đó và thời gian tu tập thì nó thành một thói quen thanh thản và cuối cùng thời gian thanh thản chúng ta không cần nhắc nữa ngồi suốt ngày này qua ngày khác dẫn thanh thản đến bảy ngày đêm là đã sống trong tâm vô lậu thì chúng ta có đủ tứ thần tốt tứ thần tốt đâu phải là dùng cái phương pháp tu để mà có tứ thần tốt mà chỉ ở trong tâm vô lậu nó mới sinh ra tứ thần tốt tứ thần tốt bây giờ nó mới có định như ý túc còn mình chưa có định như ý túc mà mình nhập định là định gì muốn sao được định như ý túc bây giờ thầy mới nhập sơ thiền nó sẽ vào sơ thiền mà thầy nhập tam thiền nó sẽ vào tam thiền mà tứ thiền bởi vì định như ý mình muốn mà còn mấy con chưa có định như ý túc mấy con muốn nhập định gì giờ ngồi ức chế ý thức mấy con là diệt ý thức mà ý thức là để tạo thành một cái lực cái lực nội thân của chúng ta rất lớn tại sao chúng ta lại diệt ý thức các con thấy được tổ huệ năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác có phải diệt ý thức mình không đó là cái sai của thiền tông đó cái sai của tịnh độ tâm là dạy chúng ta niệm phật nhất tâm bất loạn thất nhật nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu a di đà phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền vì hai chúng ta lọt vào trong cái thế giới tưởng bởi vì khi mà ý thức nó dừng rồi thì tưởng phải hoạt động cũng như mấy con ngủ thì ý thức mấy con ngủ đâu còn hoạt động thì chim bao nó mới thực hiện chứ mấy con còn ý thức còn ừ, còn mở mắt chăn chan như thế này không ngủ thì làm sao có mộng nghĩ có chim bao được có phải không cho nên vì vậy mà khi mà niệm phật bảy ngày đêm mà nhất tâm thì ít ra mấy con ở trong chim bao chứ còn cái gì nữa mà khó nói mà chim bao thì mới thấy cảnh giới cực lạc mới thấy phật di đà vậy thì mấy con vô cảnh tưởng chứ đâu phải có gọi là việc làm với chân thật mấy con thấy cái người dạy mấy con đã đưa vào cái thế giới ảo mà đức phật đã xác định khi đức phật tu chứng trong thời đức phật ngoại đạo luật sư ngoại đạo đã tuyên bố có ba mươi ba quả trời nhưng đức phật đã xác định ba mươi ba quả trời là tưởng tri chứ không phải liễu tri giả chứ đâu phải cảnh thật tưởng của mấy người chứ đâu phải có 33 quả trời thật đức phật đã xác định một cái điều rồi mà trong cái thời Đức Phật khi chứng rồi thì không ai làm gì Đức Phật được hết cho nên Đức Phật xác định ba ba quả trời là quả tưởng cho nên làm thảo lộn tất cả những quả đạo lúc bây giờ nhưng người ta làm gì Đức Phật không làm gì được Phật hết cho nên cái đúng là đúng mà cái sai là sai cho nên đạo Phật là tu tập là làm chủ vốn sự đau khổ sân già bệnh chết đó là mục đích của đạo Phật và chấm dứt tại sanh luân hồi giống như tới sinh luân hồi là tại vì đạt tâm vô lậu chỗ vô lậu thì không còn tương ứng ai người ta còn tham si thì mình không tham si làm sao mà mình còn tái sanh làm dù là con vật nhỏ con vật lớn đều có tham si chúng ta thấy hai kiến nó dành ăn nó cũng cắn ghê gớm lắm nó cũng sân dữ lắm nó cũng tham dữ lắm chứ yeah. Dạ. còn mình sao con người mình ha cũng tranh ăn cũng giành ăn cũng giận dữ cũng la lối thì như vậy là người nào mà tu tập mà còn tham si đều phải đi tái sanh còn cái tâm vô lậu thanh thang là vô sự hết thân si rồi thì có tương ưng với ai đâu thì có ai làm cha mẹ nó được đâu thì chỉ có cái trạng thái bất động tâm thanh thản là cha mẹ nó thôi chứ thì đó là trạng thái nhất mà quý bà tự thấy rõ hôm nay về đây thầy nói thẳng nói thật những cái phương pháp giảng sai làm đời đời biết biết biết bao nhiêu vị tổ người ta cũng quyết tâm tu hành người ta bỏ hết cuộc đời người ta vào cho đến hôm nay người ta truyền lại những cái điều đó điều cái mà người ta tu nhưng mà người ta chưa làm chủ được thậm chí như quý phật tử đã đi vào chùa đậu nơi mà để nhục thân của ngài vũ khắc minh vũ khắc trường Chưa. thấy tuyệt vời chứ gì nhưng mà thầy đến thầy xem rõ ràng hai vị này là nhập vào định tưởng xa không được à. không biết cách ra mới chết ở trong đó mà để là nhục thân như vậy quá đau khổ chứ còn đạo phật người ta có pháp như lý người ta vô định như ý túc mà người ta muốn nhập định thì người ta dùng cái cái định như ý túc người ta ra người ta vào như thường chứ định mà không sức không nhập thì mấy vị biết cái đường nào mấy vị nhập mà quý vị biết cách nào quý vị ra mà hãy nhập được mà không biết ra thì phải chết trong đó thôi yeah. Dạ. chứ làm sao bây giờ đó là mình không biết đường dẫn người khác không biết đường người ta sẽ giàu chết ở trong những cái điều kiện đó mà tiếc hai là những người đó là những người quyết tâm tu ừ. quyết tâm tu mới được chứ còn tu lơ mơ chưa chắc lại lọt vô không vô biết xứ được đâu mấy con tu mà ít nghĩa là tu hoài vẫn tưởng hoài là sao vô ức chế tập trung hết mức mình mà thần kinh rất tốt chứ còn lơ mơ thì cũng loạn thần kinh nữa vì vậy mà nó không còn niệm nó sẽ kéo dài trong cái khoảng thời gian mức độ của nó nó sẽ rất trong định tưởng không vô biên xứ rồi thức vô biên xứ rồi phi tưởng phi phi tưởng xứ điều đó làm điều rất là tai hại mà ai biết trong khi đức phật tu được ngoại đạo dạy cho nhập không vô biên xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ ngài thấy nhìn lại cái tâm tham si của mình sao còn cho nên ngài bỏ ngài ném nó như là chiếc giày rách còn bây giờ chúng ta lượm lại mà chúng ta tu rồi để chế tâm trong khi ngài trong khi ngài ngồi ngài tìm cái cổ bồ đề ngài bỏ hết tất cả các pháp của ngoại đạo thậm chí như 6 năm khổ hạnh theo ngoại đạo ngài cũng tìm không thấy được sự giải thoát cho nên ngài đi tìm cái cổ bồ đề sau khi tìm được cổ bồ đề ngài ngồi dưới cổ bồ đề ngài suy nghĩ lúc nhỏ ngài theo vua cha làm cái lễ hạ điền ngài ngồi dưới cây hồng táo ngài mới nhớ rằng ngoại đạo dạy cho các vua các quan là tu tập ly dục đem pháp nhập sơ thiền ngài mới suy nghĩ nhập sơ thiền sao lại ức chế ý thức làm sao mà nhập được như vậy là nhập sơ thiền ly dục đem pháp phải như thế nào cho nên ngài thấy từng tâm niệm đến thì ngài ngăn và giết bằng cái phương pháp tư duy quán xét bằng ý thức cho nên pháp của phật mới có tướng chánh cần ngoại đạo làm sao có tướng chánh cần thì thấy ngoại đạo không có tướng chánh cần mà có sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nhưng mà thiền tưởng thiền yếu chế tâm cho nên đức phật gạt bỏ là cái thiền của ngoại đạo mà từ bắt đầu vô tu thì tứ chánh cần hàng ngày ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện pháp cái thiện pháp cái niệm thiện đều là tăng trưởng lên hết và cái niệm nào ác thì xả bỏ diệt sanh đó là bắt đầu khi mà diệt sạch rồi tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì ngài mới chợt nhận ra sao lại nó ở trên thân quán thân như thế này nó biết hơi thở ra mà nó cảm nhận toàn thân như thế này à ngài không ngờ ngài không ngờ mà khi đó ngài mới ôm cái cái cái trạng thái này mà ngài tiến tới cho đến khi chứng đạo này ờ như vậy là trên thanh quán pháp nó mới có pháp tứ niệm xứ quý vị đọc hết kinh sách của ngoại đạo có pháp nào tứ niệm xứ không hay là chỉ có kinh nguyên thủy mới có pháp tứ niệm xứ còn đại thừa tại sao có pháp tứ niệm xứ mượn pháp tứ niệm xứ mà giải thích theo kiểu đại thừa cho nên nó đâu có đúng cũng nói tứ niệm xứ đâu nhưng mà cách thức tu là sai là sai cho nên từ cái pháp tứ chánh cần Đức Phật mới thấy được cái pháp tứ niệm xứ từ pháp tứ niệm xứ mới chứng được tâm vô lậu bởi vì khi mà thầy tu rồi thì dùng cái sức tuệ của mình nhìn thấy cái sự tu tập của Đức Phật như thế nào quá cụ thể cho nên rất tiếc các vị hòa thượng tất cả các tu sĩ đều theo tu là quyết tìm con đường giải thoát nhưng vì kinh sách đã làm lệch đường cho nên các vị phải chịu phải chịu một cuộc đời tu để cuối cùng rồi phải bệnh tật đau khổ chết trên giường bệnh chứ không làm chủ được bệnh chết không được tự tại không được tự tại muốn chết hồi nào chết muốn sống hồi nào sống sau khi tu được thầy nghĩ rằng cả một khối kinh sách như thế này mà làm sao đây người ta đã nhiễm ô người ta đã nhiễm những kinh sách này làm sao dẹp đây tiếng nói của thầy rất là khó đem lại một cái chánh pháp dựng lại những cái gì mà của đức phật để lại cho đời người đã bị phủ lên hết rồi kinh sách phủ hết rồi bây giờ kinh sách nguyên thủy hòa thượng minh châu dịch như vậy đối với việt nam người việt nam đọc kinh sách của hòa thượng minh châu mới hiểu chứ với người khác mà sao hiểu nếu mà đọc tiếng Bali thì chúng ta hiểu được sao nhờ hòa thượng Minh Châu dịch nhưng mà hòa thượng là một học giả làm sao hòa thượng dịch hết những ý nghĩ của của sự hành hành trì của kinh sách nguyên thủy cho nên sau khi tu tập hành độ thì mới nhìn lại quyển sách nguyên thủy có những danh từ còn sai chưa đúng bởi vì hòa thượng đâu phải là cái người chứng đạo cho nên làm sao mà dịch được có nhiều từ không thể dịch được không có từ để mà nói lên cái hành động tu được giải thoát cũng như cái trạng thái mà nếu mà thanh thản an lạc vô sự thì lấy một cụm từ để chỉ cái trạng thái đó chứ sự thật ra nó có một cái danh từ nhưng làm sao chúng ta chưa có mà làm sao chúng ta nói mà nếu mà thầy đặt cái danh từ mới thì mấy con chỉ ngơ ngẩn ở trên đời chứ mấy con biết cái chỗ nào mà hiểu có phải không thầy đặt được chứ không phải không được nhưng mà nói cái trạng thái niết bàn thì danh từ niết bàn nó sẽ làm cái niết bàn của đại thừa mất đi chứ nó là một cái trạng thái chứ không phải cõi giới niết bàn như đại thừa đã vẽ ra cõi đó ở đây nó đâu có cõi đâu nó là cái trạng thái tâm của chúng ta ai bây giờ cũng có mà giữ gìn cái trạng thái đó thì khó quá phải tu tập nhiều năm đó, hôm nay thầy nói để thấy con đường của đạo phật rất thực tế cụ thể có phương pháp có pháp như lý tác ý có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh thì không sanh da đã sanh thì bị giết nhớ như vậy theo đạo phật thì cứ lấy ý thức lực mà làm chủ thân tâm cho nên ý thức lực nó trở thành một cái lực trở thành cái lực của nó thì nó gồm bốn cái lực gọi là tứ như tứ thành tốt bốn cái lực như thần và là tứ thần túc cho nên người mà có tứ thần túc rồi thì có tệ như ý túc tệ như ý túc dắt này cách sau lưng thầy biết ở sau cái gì thầy biết liền ví dụ tệ của thầy nó đâu có ngăn xong cách núi được không gian vũ trụ này chỗ nào tệ của thầy cũng biết gọi là tệ như ý túc mà. như ý mình muốn mà còn bây giờ mấy con muốn biết cái gì đó thì bên dắt đây kính dày mấy con nhìn ra mấy con không thấy được gì hết không biết ở ngoài có ai núp trong không hay không đối với mấy con thì không có tệ như ý túc được còn một cái người tu người ta tăng người ta thanh tịnh hết tham si tự dưng thì người ta phải có bởi vì thầy nói tăng vô lậu là tâm hết tham si rồi mà tâm hết tham si thì nó phải có tứ thần túc mà có tứ thần túc thì có tệ di túc thì trong bốn cái thành túc đó nó có dục ý túc muốn như thế nào thanh tâm chúng ta làm thế này như ý túc là muốn nhập định nào thì thanh tâm chúng ta sẽ nhập vào định đó tinh tấn ý túc nghĩa là lúc nào cũng siêng năng chứ không có lười biếng không có lười biếng không có ngồi ngủ gà ngủ gật cái người mà còn hao hôn trầm thì miên là cái người còn lười biếng bây giờ mấy con còn hôn trầm thì miên có người tu như thầy không còn ngủ bởi vì nó đâu còn hôn trầm thì miên nó đâu còn ngủ ngủ, ngủ nữa mà ngủ là phật ngủ à sao nó tỉnh táo hẳn hồi nhưng mà nó ở đây nó không có nghĩ tầm bậy tầm bạ cho nên nó nghĩ cho nên phật nghĩ chứ phật không có ngủ còn mình thì ngủ cũng quên mất hết còn nghĩ thì ai làm cái gì cũng nghe hết có người tu chứng là người ta nghĩ chứ người ta ngủ à thầy ngồi đây thì im lặng đó là thì nghĩ cả thân và tâm thì nghĩ còn mấy con ngồi im vậy chứ cái đầu mấy con nghĩ lung tung không có nghĩ được phải không cho nên buộc lòng khi mà nó không còn nghĩ nữa thì nó phải ngủ từ chừng đó mấy con thấy mất hết ăn trộm vô lấy đồ con không hay hết thì đó là ngủ <laughs> con thầy thì không phải vậy bởi vì một người tu rất tỉnh còn người mà còn ngủ thôi bây giờ dù là cái ông nó qua thượng cách gì chứ nữa nói ông là tổ sư gì nữa mà ông còn ngủ tôi biết ông còn mê dự như vậy là rõ ràng nó xác định được xác định được người tu chứng người tu chứng không được mà không phải tập tại vì nó tỉnh là tại nó tỉnh bây giờ tập thứ qua mình tập biết thôi nó hành mình mà chết luôn thì chết đừng nói vậy bây giờ cái sức của mình ngủ vậy mà nó chưa tỉnh mà cứ ráng học thì ít hôm sau thì mình còn cái gì không ngủ là nó làm sao phục hồi lại tại vì mình ăn cái kiểu này mình sống theo kiểu này tâm mình lăn xăng như thế này mà không ngủ thì mình chỉ cũng nó chết còn người ta nó không lăn xăng gì hết mà người ta ăn sống như thế này thì nó tự nó nó tỉnh chứ sao cho nên giới nó sanh định là chỗ này giới sanh định tại vì người ta sống đời sống giới còn các con chưa sống được đời sống giới mà muốn làm cũng như một người tu chứng định tỉnh như vậy thì chắc không bao giờ được tập gì cũng không được hết không phải không cho nên vì vậy đức phật mới giới sinh định định mới sinh tuệ sau khi nhập các định thì phải có trí tuệ tâm trí tuệ tâm đó ở đâu cũng phải người tu chứng là người ta đầy đủ hết nhưng mà người ta không làm thầy bói mấy người tu mà không lẽ tôi tu như vậy mà tôi giải thoát mà bây giờ tôi đi làm thầy bói là tôi bói hoa, tôi nói chuyện gia đình của mấy người chuyện tai họa mấy người sắp tới sao tôi đâu có làm cái chuyện đó để mà tôi lấy từng đồng từng cắt của gì đó tôi ngồi thiền tôi đâu có cần ăn có phải không còn bây giờ quý vị thấy những cái người mà còn ăn uống đối với thầy đối với sự ăn uống là sự quá duyên độ chứng chứ còn có cần gì phải ăn cho nên thầy nhắc lại và cho quý phật tử biết khi đức phật đi sinh một bác nông dân ở dưới đang cày ruộng bác dừng trâu lại bác đến bác nhìn trong cái bát của đức phật tôi nói ông ông về đi cài ông để xin họ cho ông đâu rồi ông phật cũng lẳng lẹ ôm mình bác đi sinh nhưng mà khi mình đi sinh thật sự là họ không cho thì ông đi về ông phật đi về thì ông nông dân này chạy đó ông thấy cái bác không còn gì không có gì trong đó mới nói tôi nói ông không nghe ông thấy không đi xin họ có cho đi về cài ruộng tôi ăn chắc ăn hơn <laughs> ông phật mới nói như thế này ta đâu phải cần cái thực phẩm ăn này mà ta cần quả duyên để gieo duyên chúc sanh mình giúp đỡ cho họ được giải thoát chứ đối với ta bây giờ không cô ta về ta ngồi thiền thiền giúp với thực phẩm với xuống ăn ngồi thiền còn đói à phải không bây giờ thầy nói bây giờ như thế này nè thầy ngồi đây là tâm thầy thanh tạng ăn lạc vô sự mà còn khởi niệm đói thì còn lậu hoặc vậy thì vô lậu chỗ nào các ông thấy nói đã chứng vô lậu mà tại sao bây giờ còn khởi đói thì cái lý do gì đói thì còn lậu hoặc chứ hiểu chưa mà đã là người tu chứng như đức phật thì lậu hoặc còn ở đâu mà gọi là sợ đói mà đi sinh đi sinh chỉ chẳng qua là quá duyên độ mà hôm nay thầy ăn một bữa cơm là tạo cái duyên để người nào mà đã cúng dường thầy để có duyên thầy nói để cho mấy con thấy nó nó thích thú nó ham nó đúng hợp với mình đó là có duyên duyên với thầy còn bao nhiêu người khác chưa chắc thầy nói họ nghe đâu họ không có duyên họ không cúng dường thầy bắt cơm vừa nói rồi rồi rồi có pháp của thầy tôi tôi không có nổi đâu à, <laughs> đâu ăn ngại bữa nổi thì mấy ông có vẫn nói gì được mà chứ đâu phải không đó đó là không duyên có nói ở nó hay cái gì ăn nó không bệnh không đau thế này thôi thôi cái này tôi làm được đâu tôi ăn ba bữa còn đói không thầy nói thật sự thế con nói như vậy có duyên thì nói người ta thấy đúng hay mà không duyên dù mình có nói hay gì mà người ta cũng thấy giận